Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Good cùng vào bếp nha à, Như đã trước Nguyên có giới thiệu các bạn món bánh bông lan Phú Sĩ rất là nổi tiếng nha Thì à, đợt này Weekend Good sẽ làm dạng bánh bông lan Phú Sĩ mà dạng bánh bông lan cũ nha cả nhà ơi Rất là thơm và ngon nha, đặc biệt là với cái phần sốt kem phủ lá, lá cẩm các bạn rất là thơm luôn các bạn, rất là đẹp nha Rồi mời cả nhà cùng vào bếp với Weekend Good nha về nguyên liệu thì giống tương tự cái bài đáp án phong lan phút thi đợt trước là chúng ta sẽ có 75 gram bột mì cùng 10 gram bột bắp này cả nhà nha và ra sẽ có 75 gram đường cùng với 25 ml sữa tươi và 25 ml dầu ăn ngoài ra chúng ta sẽ có là 1 gram vani cùng với 3 đến 5 ờ, ml nước chanh các bạn nha các bạn có thể thế nhắm được ở đây chúng ta sẽ có ba quả trứng gà các bạn nha trứng gà cũng tương tự rồi chứ chúng ta sẽ đánh lòng đỏ và lòng trắng lên đi các bạn nha mình sẽ đánh lòng trắng với ờ, đường và với ờ, nước chanh các bạn nha ờ, còn lòng đỏ mình sẽ đánh chung với dầu ăn cùng với sữa tươi vani đó. sau đó mình sẽ đánh đánh xong đó mình sẽ phôn cùng với đánh đều cùng với cái lòng đỏ các bạn đó, sau đó mình sẽ rắc cái bột mì bên em trắng thì cũng tương tự ờ, những bài cũng là cũng đang trước á đó. đó mình cũng sẽ đánh và số 1 các bạn cho lòng trắng nó đều lên lên bọt thí dụ sau đó mình sẽ cho đường với cái tranh bằng đánh nè đánh số 2 số 3 khi mà hỗn hợp nó nặng lại các bạn đó cứng lại bọc bọc cứng lại là ok các bạn nha ok và lòng trắng đã xong các bạn đó đã bóng cứng nữa các bạn nha các bạn ờ, tắt máy là mình nhấc cái lên đó thì cái que mà nó thẳng đứng đó, là ok các bạn đó. bây giờ mình sẽ bắt đầu mình trộn lòng trắng chung với lòng đỏ nha, nha các bạn nha đó, lòng đỏ mình đã khuấy đều cùng với dầu với uh, sữa tươi với đường và gì đó sẽ cho cái lòng trắng và lòng đỏ mình khuấy đều lên phô lên sau đó mình sẽ cho không hợp lòng đỏ và lòng trắng trộn chung với nhau nha mình vừa phô mình vừa trộn chung đó cho nó quyện vào nhau ok mình sẽ cho đó, lòng trắng và lòng đỏ lên đó, mình sẽ trộn chung lòng đỏ lòng trắng trước rồi nha đó. mình cho ít lòng trắng vào cái hỗn hợp lòng đỏ trước các bạn đó con đời lên đó nó cho hỗn hợp lòng đỏ nó nó miệng dùng với lòng trắng trước đó, một phần lòng trắng sau đó mình sẽ đổ một phần này vào chung vào hỗn hợp lòng trắng nha đó, các bạn phun đều lên là ok đó, tránh tình hợp trường hợp nó bị vỡ bột khí nha bạn nha nó sẽ không có nở đều Ok và sau khi đồng đỏ với đồng trắng đã quyện rồi nha Bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp bột vào các bạn nha Các bạn nhớ lay nha mày nha Cho hỗn hợp nó miệng ra đều khắp hỗn hợp đồng đỏ đồng trắng á thì Khi mình phô nó sẽ đều vậy Nó không có bị ờ, chai bột hay là nó bị đỏ đỏ kém các bạn nha Đó các bạn nhớ chia thành từng đợt rắc bột nha mình chia khoảng ba bốn lượt để rắc bột lên các bạn cho nó không một đều chứ đừng đổ ào vô nó sẽ bị chai bột các bạn nha đó cái mà rắc đậu phộng ờ, bột ờ, lần lần ít thì á khi mình phô nó sẽ dễ hơn nó thấm cùng với hỗn hợp của ờ, trứng đó, khi bánh nó sẽ nở là tốt nó đẹp các bạn nha đó, bạn chịu khó xíu nhưng mà nó sẽ rất là đẹp luôn chia hai ba lần rắc bột nó sẽ rất là tốt ok hỗn hợp bột à, đã xong rồi bây giờ mình đã chuẩn bị một khay chủ nhật rồi à, mình cũng đã dùng cái cái nến mình đã phủ nó sẵn các bạn bây giờ mình cho hỗn hợp bột vào các bạn nha các bạn cho vào sau các bạn chà chảy đều á cho hỗn hợp bột nó đều luôn khi mình nướng lên nó sẽ rất là bị và đẹp nữa Đó. ok bây giờ mình uh, chuẩn bị mình uh, nướng bạn nha mình sẽ cỏ và cho nó uh, bột nó nó thẳng lại các bạn nha đó nó bị mình trên đó thì uh, nướng sẽ đẹp hơn rồi nước mình cũng đã mở sẵn các bạn chứ 15 phút rồi đó đó, nhiệt độ mình sẽ nướng nếu mà cách thủy các bạn thì các bạn nướng cỡ 160 170 nha à, trong vòng à, ờ, 30 tới 40 phút còn nếu các bạn nướng không cách thủy thì các bạn nướng trong 340 nha đó, các bạn lưu ý nha cho là khoảng 30 đến 40 độ các bạn các bạn bỏ đồ, đồ nước vô đó. vì mình đổ nước mình sẽ nướng khoảng cầm trăm sáu trăm bảy các bạn nha Ok, nguyên liệu làm kem phủ chúng ta sẽ có là 25g bột gạo cùng 25g bột bắp các bạn nha một năng cũng được rồi chúng mà nó sẽ có là 50 gram đường cùng với à, 120 ml nước cốt dừa và 50 70 ml nước lá cẩm các bạn nha à, đậm màu luôn Và ra chúng ta sẽ có à, dầu là khoảng cỡ 10 đến 20 lít nha, cùng một gam muối và một gam vani luôn ok và đợt này mình sẽ cho hết tất cả nguyên liệu nhỏ vào luôn các bạn nha đó thay vì dầu cho sau cùng như được làm bài trước thì mình đợt này mình sẽ thử nghiệm mình cho dầu vào luôn các bạn sẽ thấy kết quả sẽ khác nhau nha tại vì dầu sẽ tác động tới ờ, nước á, làm nước sẽ mau à, chống nó kiểu nó đông đặc hơn mà thứ hai nó sẽ dẻo hơn và làm mình mình sẽ ờ, sơn nhanh hơn các bạn nha đó, cách nào cũng được đó. sau khi đổ xong thì mình sẽ rây lại mình sẽ cho lên cái ờ, nồi các bạn nha mình sẽ bắt đầu ờ, mình ờ, nấu thôi nấu thì nó sạch lại là ok ok và sau khoảng 3 tới 5 phút là hỗn hợp đã sạch lại các bạn thấy không nó là mịn đẹp nha bây giờ mình ra mình lấy sử dụng thôi các bạn ơi nó mà cho dầu vào nó sẽ nhanh hơn các bạn nha nó tùy hai cách cho các bạn lựa chọn á ok và sau hơn 30 phút thì bánh đã chín rồi các bạn ơi bây giờ mình sẽ lấy ra nha ok và mình sẽ chuẩn bị một cái giấy à, nến các bạn mình cắt à, một miếng giấy nến từ kích thước của cái giấy à, nến mình đã đúng trong cái cái khay các bạn để lát mình sẽ lần mặt cái bánh mông lan lại các bạn nha để mình cuộn lại ok và mình đã lấy ờ, cái bánh ờ, nướng ra bây giờ mình sẽ phủ cái ờ, miếng dinh nến mình cắt lên và mình sẽ lần được mặt lại các bạn nha đó để mình cuộn các bạn đó, các bạn xem rất là đẹp nha đó, bánh vừa chín tới các bánh phải rất là mềm mình hơn đúng các bạn không có bị khô nha các bạn nha rất là ngon luôn và bây giờ mình sẽ lấy cái phần kem phủ lá cẩm mình sẽ bắt đầu mình uh, vẽ luôn các bạn nha vẽ một lớp mỏng lên cái phần bánh bông lan tiếp các bạn lát mình sẽ phủ thêm lượng đến thứ hai khi mình đã cuộn xong các bạn nha ok bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cuộn nha các bạn cuộn như cuộn sushi các bạn đó mình dùng cái miếng giấy đánh như mình đang sử dụng một cái à, miếng mình à, chiếu á mình cuộn lại thôi nha đó thì cuộn này á nhiều khi nó sẽ hơi bàn tay sẽ hơi phần chóc cái phần mà đậu bánh trên nhưng mà không sao lát mình sẽ phủ cái kem cũng à, lên là rất là đẹp các bạn nha không sao hết nha đó cứ mình vừa à, cuộn rồi mình vừa dùng cái tay với bạn giữ cái phần kim nến mình kéo ra đó, giữ nến kéo ra là xong nha ok sau khi cuộn xong mình sẽ bắt đầu mình lấy cái phần kem phủ còn lại mình sẽ quét các bạn nha bắt đầu lên cái, cái phần uh, với mâm lan cuộn này sau đó mình sẽ rắc dừa lên là xong các bạn rất là đẹp rất là ngon các bạn các bạn nha và rất là đẹp luôn mà nó cẩm tuyệt vời ok và sau khi phủ à, phần kem xong bây giờ mình rắc cái phần à, dừa lên và dừa sợi nha đó, đẹp và ăn rất là ngon mình nha còn dừa dụng á, nó sẽ không có được mịn ăn không ngon các bạn nha dùng dừa sợi rất là ngon và đẹp luôn đó là xong các bạn ơi thưởng thức thế nào wow cái nhà ơi nhìn có ngon không nào trời ơi quá tuyệt vời nha với tỉnh lớp kem phủ cái cổng bên ngoài nó béo mùi thơm ngon cùng với dừa sực sực ăn vào là lớp bánh bông lan mềm tan trong miệng các bạn ơi quá tuyệt vời các bạn nha rất là thơm và ngon và đẹp luôn các bạn đó sau bài bánh bông lan của vũ sĩ thì này thì các bạn có thể sáng tác ra nhiều bạn nhiều món bông lan mới nha như là cuộn lá cẩm nè đậu biếc nè đó lá dứa rất là thơm nha cả nhà ơi rất là ngon luôn tuyệt vời luôn nha rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món bánh bông lan này nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye